Hehehe! <laughs>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 Yeah, xin chào các bạn, mình là Mr. Gì Tìm Trai đây Và các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ cho mình để nó có được bộ tứ chịu sạch các bạn hết rồi Trời ơi, Mr. Dịch xấu trai có chứ đẹp trai gì Rồi ok, tiếp theo nữa Xin theo các bạn, đây một thành viên đang cúi đầu rất là nhiều Từ nãy giờ anh ấy đang rất là muốn được được được, được chào luôn Bây giờ xin theo bạn, đó chính là Mèo Simmy Chào mọi người đi Mèo Simmy <laughs> à, Chào mọi người đi ok mèo simi đã chào rồi các bạn ơi bây giờ là thành viên cuối cùng nha xin giới thiệu các bạn đây chính là ok chúng ta cùng nhau vào video thế nào anh em ơi rồi <laughs> ok thôi thôi kệ đi anh em cái ông cái ông đứng đứng đứng ở phía giữa kệ ổng đi ổng cứ chào chào chào biết rồi coi như là ổng chào rồi ha ok à, <laughs> rồi xong cái ron tức quá cái ron đập đầu vô tường luôn các bạn ơi đồ vô chắc quá <laughs> ok ok rồi rồi thôi được rồi cay thôi được cái chào nè chào nè ơi xin giới thiệu các bạn đây chính là à, Kyron TV chào mọi người đi ok các bạn ơi các bạn đừng quên subscribe cho mình ờ, cho mình lên chịu sập luôn nha mình cũng gần chịu sập rồi ờ đúng rồi mấy bạn ơi cái hành viên của hero team đã gần đạt được một triệu subscribe đó anh em đó mình đã đạt được một cái nút vàng nè simi một cái nút vàng anh dịch với anh siro sắp tới cũng sẽ có nút vàng mấy bạn nhớ là hãy gọi là subscribe đăng kiếm hộ cho mọi người trong hero team để cho full hero team đạt nút vàng luôn nha cảm ơn mọi người rất là nhiều nha ok thì các bạn ơi hiện tại nè các bạn đang thấy là hero team bọn mình đang đứng ở trong một cái căn phòng bằng kim cương nè anh em ơi thì đây mình sẽ cho các bạn xem nha đây Mấy bạn có thấy gì, gì, gì ở trên cái bức tường không? Đây, hồi nãy đầu video mấy bạn cũng đã thấy rồi đúng không? Đây chính là hai cái nút vàng các bạn ơi. Đó, một cái là của mình nè, đó, một cái là của mèo Simi nè, đó, hai cái nút vàng. Thì hôm nay Hero Team bọn mình bởi vì là ai cũng muốn có nút vàng hết cho nên mình đã gọi là gọi là mời mọi người vào trong một con map này để chơi cùng với mình. Đố mọi người con map này này này là con con map gì có ai biết không? Có ai biết map này là map map map map gì không? À, map map, map ờ, uh, phá hủy nút gỗ các bạn tào lao tào lao nút này nút vàng chứ nút gỗ hay nào rồi sao cái nút vàng mình nó giống cái nút gỗ quá vậy cái <laughs> ông ông bị mù màu hả cái này là cái màu vàng của ta mà ông kêu cái màu gỗ là sao đồ mù màu ok rồi ờ, đúng rồi ủa dịch dịch anh đang làm gì dịch ôi dịch cái nút vàng vậy dịch ăn cắp yeah, nút vàng trả đây trả cho ơi tính ra cái này là là nút là nút nút vàng của em nha trời ơi bạn ơi anh dịch gian xạo quá anh dịch tính lấy nút vàng của mình bạn ơi trời ơi trả đây trả đây thôi tôi mang nút vàng tôi đang sau lưng tôi tôi gắn tôi giấu trời ông dịch ông tính chậm cái nút vàng của mình các bạn ơi ok bỏ đây đi ok nằm im đây nha con rồi hả thôi được rồi thì nói chung á bạn ơi thì ai làm youtuber thì cũng muốn có được một cái nút vàng hết cho nên là hồi nãy anh anh dịch anh cậy cái nút vàng của mình ra bạn ơi đó anh dịch anh cũng rất là muốn cái có cái nút vàng rồi cho nên là hôm nay mình đã mời hero team vào đây để chơi chung với mình một con map con map này có tên là cuộc thi đào nút vàng ta da nghe hấp dẫn không nghe hấp wow. dẫn không thằng đâu mà lắm mình đi đào nhau như vậy ừ trời ơi mọi mọi người ai ai cũng ước mơ có nút vàng đúng không bây giờ mọi người đi theo em này em sẽ chỉ cho mọi người một cái nơi mà chúng ta tha hồ đào nút vàng luôn nút vàng có ở khắp nơi luôn tha hồ mà đào ok <laughs> rồi hôm nay hero team bọn mình sẽ cùng nhau đi đào nút vàng nha anh em đó nút bạc là xưa rồi giờ là chỉ có đi đào nút vàng thôi anh em ơi rồi ok bắt đầu nha bắt đầu nè vô dạ, dạ, dạ, ba hai một bum rồi ui mình được chung tim với anh dịch nè uh, hello anh dịch trời ơi, anh dịch ơi em với anh đúng là gọi là có tình duyên với nhau quá anh anh với em gọi là được chung tim với nhau nè ủa <laughs> sao mình chung tim với Weibo à, à lộn sao mình chung tim với Simi? Dạ. à vậy là bây giờ là Kairon đã được chung tim với Simi nè còn mình thì chung tim với anh dịch các bạn ơi đó hai cặp tình nhân yêu nhau chung tim với nhau đó còn mình với anh dịch chung tim với nhau <laughs> trời ơi em biết là anh dịch thích em mà trời ơi <laughs> <laughs> ủa gì đâu ối em giận <laughs> làm gì ghê vậy ok, okay. nè <laughs> chị đây dịch anh nhìn thấy có cái gì ở đằng sau lưng mình không đây anh thấy mấy cục vàng đây không xin giới thiệu anh đây chính là nút vàng đó bây giờ xem em nè em đào cho anh coi nè đó em đào được một cái nút vàng rồi nè nè anh coi em em đặt ra nè đó thấy không ghê không sao vậy ghê không ghê không cái này là cái cái nút vàng á đó hai nút vàng luôn đó hai nút vàng bây giờ nè anh muốn bao nhiêu nút vàng cũng được hết anh chỉ cần la đây anh đào nè thấy không đào đào đào, đào nè đó đào thêm được cái nút vàng nữa đặt ở đây đó chúng ta đã có được ba nút vàng ở <laughs> nghe ghê không <laughs> ok Ủa, không lẽ mình cứ chỉ ngay lụng nút vàng chơi vậy thôi hả không có, không có Chúng ta sẽ đào nút vàng nè Sau đó chúng ta sẽ qua bên đây nè Anh nhìn nè Ở chỗ này hiện tại là đang có một con robot nè Anh thấy không Anh chỉ cần bấm vào nó Thì... À, <clears throat> thì nó sẽ cho anh gọi là những cái phần này là chẳng hạn như là cúp nè đó cúp nè tiếp theo nữa là vũ khí nè kiếm nè đó cái kiểu kiểu đó hoặc là anh có thể đổi thành tiền nữa rất là nhiều thứ luôn đổi thành đồ ăn cũng được nè và sau đó là chúng ta sẽ đào thật là nhiều chúng ta đổi thành vũ khí và chúng ta tiêu diệt simmy với keron anh hiểu không À, à, à rồi biết rồi biết rồi quá ok đó. Ờ, rồi ok, Kairon với Simmy à, cẩn thận đó, chuẩn bị xem Mr. Dịch với Phong Cận tiêu diệt hai người đây. Trời ơi. Trời, sợ mà muốn gớt cái tim ra mà sợ mà sợ mấy hồi hộp mà hồi hộp rồi. Ok à, khinh thường khinh thường người khác. Mấy bạn ơi, Kairon khinh thường người khác các bạn ơi. Kairon kêu không không sợ mình với anh Dịch. Bây giờ nha, bạn nào mà là fan của mình với anh Dịch thì mấy bạn hãy comment là Phong và Dịch bạn nào mà là fan của Simmy và Kairon thì các bạn hãy comment là Simmy và Kairon để xem coi fan có ai đông hơn nha các bạn nha mình cá chắc là fan của mình đông hơn rồi trời ơi đúng không dịch đúng rồi đúng rồi fan của em với anh là phải đông hơn à, rồi chưa chắc chưa chắc nha coi chừng là mấy bạn fan thích gọi là quy bộ à, nhật, à thích cặp đôi mấy cô à, gì gì gì thích thích thích quy bộ đi đâu không tin à gì à, em biết gì cây nó giỡn mà ai đâu ôi ờ, thấy chưa chưa gì là bên bên team của Kai với với Sim đã cãi nhau rồi bạn ơi trời ơi đúng là mất tình đoàn kết <laughs> làm sao mà gọi là yêu thương nhau được đúng rồi trời ơi, mình mới giả bộ cãi nhau thôi mà bên kia tin thiệt Sim ơi trời ơi ai tin ai tin Ê, trời ơi cãi cãi nhau cắn thôi bây giờ quê quê chứ bày đặt giả bộ ờ bày đặt giả bộ đồ ôi ờ. Ôi ơi, tôi nói thiệt luôn nha Trên cái kênh youtube của tôi với anh Dịch đã có rất là nhiều bạn gọi là gọi là thích tôi với anh Dịch quay video chúng nhau luôn Bởi vì mọi người rất là thích ờ. thích uh, ship ship ship ship cặp tôi với anh Dịch đó à, Cho nên á thực, thực, ra thì tôi cũng rất là thích ship cặp ông với Dịch đó nên cứ cố gắng nhá Đó cho nên là fan của Phong Cận với fan Dịch là nhiều hơn rồi đúng Dịch trời ơi Trời ơi trời <laughs> Đúng rồi Cái này mà không vượt qua làm sao không vượt qua được sống dốt cuộc đời Đúng rồi ok Chibi còn ờ, Chibi còn bác bỏ ý kiến của mình Để mình xem coi Ôi mua cái cúp đá là đến đến tận ba ba 30 cái nút vàng lận Em phải ra em đào thêm em mới được có 24 cái à Ok phải đào thêm mấy bạn ơi Đào thêm và chúng ta mua vũ khí nha Team Kairon với team Simmy đã lên được cấp gì rồi Mình lên cấp kim cương bạn Sao ờ, sao xạo ờ, ờ, Sao xạo Ai tin Gì Simmy lên cấp vàng luôn hả Chịu ghê vậy Wow hay quá Hay quá hay quá ok rồi để mình chế cấp đá Ê dịch Dịch đó em nói anh nghe nè Dịch Anh nghe nè Em biết cách nào để chế ra ra ra cấp vàng rồi anh Không Bây giờ nè, anh đứng im nha Em dùng cái cúp đá, em đâm vô đích anh Em rút ra cái thành cúp vàng liền Ơ giỡn rồi Sim có vấn đề gì nhận thức không? Sao Sim cầm cây gọi là cây cúp gỗ mà Sim Sim nói là cây cúp vàng? À, hóa ra là Simmy xạo xảo bạn ơi À, lộ rồi nha, lộ nha Lộ rồi nha, lộ nha trời thôi tôi chơi vòng tôi mệt quá rồi rồi xong simmy không đó. chơi chung với Kairon nữa rồi ok đó thấy không mất tình đoàn kết liền trời ơi làm sao bằng em với anh được đúng không dịch Hỏi, đó đó mình mình, bên kia lại tin sống giấu cuộc đời ờ, mình mình mình mới giả bộ cãi nhau bên kia lại tin simmy lại lại quê lại lại quê lại nói giả bộ đồ ok à. Giờ đây cố gắng lên anh Bọn mình phải gọi là chiến chiến thắng được Simmy với Kairon Tại anh biết sao không Là bây giờ em với anh là hai thằng con trai rồi Bên kia là chỉ có một thằng con trai thôi Với lại một đứa con gái Mà hai thằng con trai mà mà thua mà thua một đứa con gái là là nhục lắm anh Cho nên là phải thắng nhanh Trận này nhất nhất định Đúng phải rồi. thắng á Mình nhất định là mình phải thắng Cho Đúng rồi mặt Dằn mặt nó chơi Ok đào thật là nhiều lúc Đào thật là nhiều lúc nút vàng vô anh Trời Đào nhiều nhiều vô One hour later rồi ok bạn ơi, mình đã đào được đến tận gọi là hai stack uh, gọi là nút vàng rồi đó bạn ơi, quá trời nút vàng luôn. Bây giờ mình sẽ lít vào đây và mình sẽ chế cho mình ra một cái cúp mạnh hơn nha. Ok. Cái cúp mạnh hơn sẽ là cúp vàng, cúp kim cương nè. Ok, bây giờ mình xem coi. Hình như là mình phải đổi tiền trước, mình đổi qua đây nè, sau đó mình sẽ đổi được block vàng. Đó. Đổi thành block vàng nè. Rồi ok, sau đó bấm vào đây và mình sẽ đổi cho mình được một cây cúp vàng các bạn ơi. Đó, cúp vàng nha. Ok, mình đã có được cúp vàng rồi nè Ok, ủa mà sao Cái cuộc thi đào đào đào nút vàng này á Mình để ý là nó khó các bạn ơi Đào từ nãy giờ mà mình mới nâng được lên cái Có mỗi cây cây cúp bằng bằng vàng à Không biết đến khi nào mình mới lên được cúp kim cương uh, ờ, Cúp cầu vòng đây Ồ, oh, mình nghe nói là trong cái cuộc thi này là nó có một cái cây cúp Có tên là cúp cầu vòng cực kỳ xịn luôn Đó, cho nên là mình sẽ cố gắng rồi là Đào thành công được cái, ờ, cái cây cúp uh, ờ, bằng cầu vòng nha Ok, đào thêm bạn ơi, đào thêm, đào thêm Mình sẽ tập trung đào thật là nhiều luôn các bạn ơi ủa dịch ơi dịch ơi anh anh được được cái cúp gì rồi ui anh được cúp kim cương luôn hả xịn vậy kim cương rồi nào Trời ơi, cúp kim cương luôn rồi. À? Trời ơi, anh anh dịch được cúp kim cương luôn mà mình mới được có cúp vàng à. Chứ sao mình yếu đuối vậy ta? Ok, mình phải đi lượm thêm mới được, lượm thật nhiều thật nhiều luôn. Anh dịch, giờ, giờ là mới được cúp kim cương rồi. Ủa chứ cay chứ cay được được cấp gì rồi? Cay cay cay được cấp gì rồi? Mình được cấp gì á? Để đâu để mình vô mình đọc coi. Mình được cấp lục bảo luôn rồi nè bạn ơi. Gì? Cấp lục bảo luôn hả? Trời ơi chết rồi chết rồi. Ok coi. Giờ đây, giờ đây, em nói anh nghe nè Kairon được cúp lục bảo luôn rồi Bây giờ em không thể nào thua Kairon được Anh hãy đào thật là nhiều nút vàng Sau đó anh anh cho em nha Để em mua cúp kim cương Em qua em giết Kairon luôn Được không anh? Được em, anh cho em cúp mạnh đến vũ trụ này qua đào cho lõm luôn thằng Quốc được Đúng rồi, để tí nữa em qua em lấy cái cuốc em cuốc vô cái đầu của của của cây của cây ron luôn chổng gọi là thua em mới được. Trời. Ok, qua cuốc cái đầu. <laughs> ok rồi. Thì ghê lắm vậy, oh my god rồi xong tôi qua tôi giết cây ron xong tí nữa tôi qua tôi giết luôn simi luôn cái chứ tưởng hả tưởng con gái là tôi không giết hả hờ ờ. dịch ơi chúng ta phải thắng trận này nhanh ok rồi chim ơi, nhiều chim hơn ơi. Nè ơi ờ, sợ quá à. sợ mà tim nó đập bình bịch mà sợ mà tim nó đập bình bịch mà nó hồi hộp ờ ờ gãy đi gãy đi dịch anh đào được nhiêu à, anh đưa em đưa đâu u quá trời luôn ui anh dịch đào được nhiều vậy u quá trời quá trời bạn ơi Ôi, một nùi nút vàng luôn bạn ơi Coi nè, trời ơi, nhiều vải đạn Ok rồi, để mình qua mình chế thành kiếm cầu dòng Xong mình qua mình giết Kairon, giết Simmy luôn bạn ơi Ok rồi, lít vô cái này nè Sau đó mình sẽ đổi qua thành block vàng Đó, đổi qua Ok, nhiều quá trời nhiều luôn Rồi, đổi thành cuốc nè Bây giờ mình sẽ cố gắng để mình lên được gọi là cút cầu dầm luôn nha anh em Nhưng mà cút cầu dầm có lẽ là hơi khó Chắc là mình sẽ mua kiếm đi Mình mua kiếm để mình qua mình giết cây ron với Simmy cho nó ghê Ờ à, ok rồi Đổi nè Đổi nè Ok đổi từ từ từ lên Ok bạn ơi, bây giờ mình sẽ mua cho mình vũ khí nha Đầu tiên mình sẽ mua cái cây này nè Sau chúng ta sẽ bắt đầu mua từ từ từ Chúng ta sẽ mua được cái kiếm mạnh nhất luôn nha Anh Dịch, bây giờ em nhờ anh này nè Dịch Dịch đây, Dịch đây Em em nhờ anh nè Bây giờ anh hãy đào dùm cho em một cái đường qua bên tới nhà của Simmy với Kairon đi Em mua được cái kiếm xong em qua em giết hai người đó luôn Được không anh? Được, để anh Ok, rồi anh ráng đào nha Còn em sẽ vào đây em mua em mua kiếm Ok Bây giờ mình sẽ để cho anh Dịch gọi là đào đào đường để chui qua nhà của của Sim với Kai nha bạn. Còn mình thì bây giờ mình sẽ mua kiếm nè. Đó, lên được kiếm kim cương rồi nè. Rồi lên thêm được là kiếm đại bảo. Rồi, kiếm xương rồng. Quay cái tên ngầu vậy. Rồi, kiếm rồng lửa. Wow, rồi đến kiếm rồng độc à, ok cái gì không đủ tiền trời ơi còn một block nữa mà không đủ tiền từ từ mình sẽ xuống đây đổi tiền anh tựa đi anh tựa đi đi em gì anh đâu đâu đồ tiền tiền tiền đâu đưa em đưa em ném có không mặt, ném ném tiền mặt ờ, ném ném nút vào mặt Đó, ui ném. nhiều thế nhiều thế quá trời nút vàng luôn mày ơi lấm lấm lấm lấm, trời cảm ơn anh nha ok rồi đổi đổi tiếp đổi tiếp mày ơi bây giờ thì mình đã đủ rồi nè bây giờ mình sẽ lên kiếm rồng độc luôn đó ok để mình lấy lấy cây kiếm ra coi coi nó có đẹp nha ok lấy cây kiếm đó nè u Wow các bạn ơi, bạn coi cái kiếm nè. Ủa mà sao cái cây kiếm nhìn nó bay bay bay ta nó không nó không có dính vô cái tay của mình. <laughs> Ủa sao cái kiếm nó không có dính vô tay mình ta? <laughs> Ủa kỳ vậy? Ủa effect effect. Effect effect ok <laughs> trời ơi vậy. Ok rồi, mình đã có được cây kiếm đồng độc anh em ơi. Bây giờ qua giết cây rồng với Simi thôi. Đi thôi nhìn. Simi ơi, từ từ Simi. Em ngó ngó qua cái lỗ kìa, ngó qua lỗ nhìn kìa. Ôi ôi, em thấy Simi em em em thấy Simi em. Ôi lại lại đánh thắng à. 3 2 1. Ấy. Ok rồi, tiếng tấn công ờ, à, em cá chắc là à. Kairon với simi chưa có gì đâu à Kairon mới có cái gậy hả Kairon nè Kairon nè ở ờ, simi simi đang mãi mười mai các bạn ơi mai nè mai nè mai nè ok hai mạng rồi dịch ơi bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình hả bình tĩnh hả cây đòn đâu cây đòn đâu cây đòn gáy nè cây đòn gáy nè simi đâu simi đâu ủa simi rồi simi chạy đâu rồi cây đòn đâu Kairon nè Kairon làm sao mà đấu lại được cây kiếm đồng đồng của mình À Kairon nè dạ. Ui simi, Ui simi có kiếm kim cương hả Nhưng mà làm sao mạnh bằng tôi được Chết đi Ok ui dạ dạ dạ bạn ơi một mình mình có kiếm là không đủ mình phải mua kiếm cho anh dịch nữa bạn ơi anh anh dịch anh dịch đang đang chưa có kiếm anh dịch bị simi giết rồi trời ơi anh dịch ơi vậy mua đồ chứ ơi vậy mua đồ vậy em, mua đồ quá em em cho anh vàng nè anh cho em cho anh vàng nè bây giờ anh anh anh mua kiếm đi anh mua kiếm thật là mạnh đi kiếm kim cương cũng được à, miễn là mạnh là được ok còn có vài phút nữa bọn mình sẽ chiến thắng chắc rồi cố lên anh À, ok rồi để em em tranh tranh thủ á, anh đang mua kiếm em chạy qua em em giết mấy mấy mấy người đó trước nha ok simmy kìa simmy chết đi dạ simmy simmy simmy nè simmy nè ờ, ờ, cairon cairon nè ok giết hết luôn giết hết luôn simmy đây simmy đây simmy đây đây simmy simmy nè simmy nè cái đó bạn ơi bạn ơi bình tĩnh bạn ơi bạn ơi bạn bình tĩnh bình bình tĩnh bạn ơi có bao nhiêu vàng đưa hết đây trước khi tôi dạ giết hai người Đưa đây à, đây đây đây Có đây, nhiều đây, vàng đưa hết đây Ok à. rồi biết cũng cũng biết điều đó, nhưng mà trước sau gì tôi cũng giết thôi chết đi chết đi à, à, à. chết nè simi đâu simi đâu à simi chạy simi chạy simi <laughs> chạy ha ha ha ha nè chết quẹo luôn bạn ơi dí đi dí đi dí đi dí đó dí hả, dí đi hả ờ dí nè dí nè cái đó đứng lại cái đó dịch ơi còn có hai phút nè cố lên anh à simi đây nè giết giết simi giết simi nè tại vì simmy là team của cai làm gì ngứa mắt giết luôn ờ giết luôn à, giết, luôn. mình đi dí mình đi dí mình đi dí mình đi dí mình đi à dí hả dí nè dí nè nè dí nè dí nè dí nè này thì dí nè rồi simmy đâu à simmy vẫn tiếp tục mai ok simmy với cai don kỳ này thua chắc rồi cai don cai don đứng lại cai don cai don cai don đứng lại cai don đứng lại không được chạy chạy chạy chạy chạy chạy đứng lại cai đòn đâu rồi cái đó rồi ui ơi cái đó chạy nhanh đi chạy <laughs> chạy nè ơi dịch ơi còn hai phút nữa anh em mình quay về đây anh em mình mua mua mua mua súng đi anh nãy hình như là em thấy nó có bán súng hay sao á ok để em xem ơi. lên đầu chim ơi Ồ ờ, nè nè, à. có bán súng nè, có bán súng nè. Để em mua em em em mua súng, em mua súng. Ok, đổi tiền nè. Mình sẽ đổi lên thành uh, à, block à, vàng nha. Ok. Rồi, sẽ bấm vào đây. Mua đầu tiên là sẽ phải mua cây súng cua trước nè, sau đó là bắt đầu mua cây tiểu liên, sau đó là mua cây đại liên luôn. Rồi Ok, có cây đại liên rồi Bây giờ để xem coi mình có lên được cây uh, súng ngắm không ta Ơi không được, không được, thiếu thiếu thiếu tiền Ờ không sao, có cây đại liên rồi được rồi Ui, bắn nè bắn nè ok hợp lý <laughs> để chạy qua chạy chạy qua giết giết cây ron với simi bạn ơi mình sẽ chạy chạy chạy ra phía sau nha ok chạy qua đây chạy qua đây chạy qua đây nè rồi rồi rồi cây ron sim kìa cây ron sim kìa đang đang mua đồ đang mua đồ cây ron cây ron nè simi giết giết simi simi nè cái à rồi xong chết queo mình luôn ok hồi sinh nè Kairon nè Kairon nè ai ai ai ai ai Kairon trời, rồi xong chết beo mình luôn mày ơi ui team bên kia cũng có súng rồi <laughs> ok mà không sao team mình đang được 23 điểm team Kairon chỉ mới được có 3 điểm thôi có nghĩa là team Kairon với Simmy là thua bọn mình đến 20 điểm lận làm sao Sim mà thắng ơi. bọn mình được Sim ơi thôi bây giờ mình ra ngoài mình giao lưu đi Sim mình ra ngoài đây mình giao lưu đi mình không đánh nhau nữa à, giao lưu bạn giao ơi, lưu ơi giao lưu hả giao lưu giao lưu là giao lưu hả Simmy cầm súng hả con gái mà chơi súng hả <laughs> ok chạy chạy chạy mấy người đó có súng mấy bạn ơi chạy ấy, ấy, chỗ mấy bạn ơi bắn mình kìa chỗ bắn bắn bắn mấy người đã bắn bắn bắn mình mấy bạn ơi ok ok vậy đây em nghĩ rằng bọn mình phải mua dây thêm, thêm, thêm giáp anh ơi <laughs> ok thôi chắc không cần đâu còn có chút xíu nữa mít ta dành cái hay lắm dịch ơi bắn hay lắm ok simmy rồi anh dịch chết queo luôn simmy đâu simmy đâu đạn đây xả đạn đây Woo. à simmy chạy simmy chạy bạn ơi simmy chạy simmy <laughs> chạy nè à. cái đó đâu cái đó ai da à. Win rồi, còn có 3 phút nữa À nhầm, 3 giây, nhầm Win Yeah Team Phong Cận và Mr. Dịch đã thắng được team Kairon và Simmy các bạn ơi Quá dữ anh em ơi team Ok <laughs> Này thì cho gáy to hả Kairon Trời ơi liu liu liu liu Ok bạn ơi, thì vừa rồi mình cùng với anh Mr. Dịch đã gọi là chiến đấu cùng với nhau để tiêu diệt được cặp đôi Simmy Yanare và Kairon Yanare bạn ơi. Mấy bạn biết tại sao mình lại gọi là Yanare không? Bởi vì là Simmy với Kairon bình thường là không không xài kiếm, không không xài súng bạn hiểu không? Tự nhiên hôm nay là xài kiếm xài súng mà chỉ có Yanare mới mới mới làm như vậy thôi các bạn hiểu không? Ờ. <laughs> Nhưng mà không dạ. sao, mình với lại anh Dịch vẫn chiến thắng được Simmy và Kairon đó bạn ơi. Mấy bạn thấy rằng là mình với anh Dịch gọi là farm farm nút vàng có có có ghê không mấy bạn thấy một mình đào đào đào nút vàng có ghê không đó ok cây ủa anh anh dịch với Kairon đang đang hùng nhau hay làm gì vậy cũng <laughs> đâu Trời em thấy giống đang hung nhau thì có rồi, gớm quá vậy đây <laughs> Ok Ok ơi Thì trong trận này Mình với anh Dịch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 tạm biệt Bye bye Anh à, cô Rú Van à